Vân muốn à, chia sẻ các các bạn à, cách chúng ta kiểm tra xe dịch của chúng ta à, tình trạng có tốt hay không và đặc biệt là khi chúng ta đi mua xe cũ xe cũ đây là Vân nói là xe second hand nè hoặc là anh em à, đã xài đã dùng qua rồi thì người ta dư dùng á, ta mua xe mới người ta bán lại khi chúng ta mua chiếc xe đó các bạn xe cũ xe đã qua sử dụng hoặc là những chiếc xe của ta ở nhà cũng đang chạy như vậy thì các bạn biết đó là cái khung xe rất là quan trọng nó ở cái khung mà rất là đẹp quan trọng và cặp bánh khung và cặp bánh ba hai bộ phận quan trọng thì à, cái khung chúng ta phải kiểm tra chắc chắn mua xe cũ là chúng ta phải chạy thử đúng không chạy thử chúng ta xem nó có có à, để kiểm tra tốt nhất á, để à, kiểm tra coi chính xác không thì chúng ta mở ti à, đồng ra đừng trước từ sau lần lượt chúng ta siết lại và dựng chiếc để chiếc xe của chúng ta đó thẳng đứng vuông góc vuông góc với mặt đất trực tâm á các bạn thì các bạn siết lại để bảo đảm rằng cái bánh nó không có lệch trái lệch phải thì khi chúng ta chạy chúng ta mới xác định được là xe nó có đâm hay không đúng không còn nếu có bạn lỡ mà chủ nhà người ta tháo ra bây giờ người ta vô tình ta khóa mà nó bị ờ, lật đánh các bạn các bạn lên chạy cái xe nó xỉa nó đâm qua trái hoặc qua phải các các bạn nói là xe này ờ, bị đụng mà thật sự không phải là do khóa ti sai vị trí đúng không chúng ta không mua xe đó mà thật sự xe đó rất là, rất là ok đúng không thì để để chạy thử biết xe có sườn có bị ờ, hài hàng hàng xin lỗi chẳng ba tôi quên hoài tôi nói lộn nha xe nó có bị đâm hay không và còn à, còn chẳng ba đó là xe bị đụng xe bị té cái phục của cái sườn ẹo bên vậy các bạn thì bánh trước bánh sau nó không song song nha không ngang đâm không song song đó là chẳng ba rồi sau đó nữa là chúng ta kiểm tra bằng bánh nếu mà xe chúng ta mua gặp xe bánh bộ thì sao còn bánh bộ mất thì sao các bạn rất quan trọng đúng không chúng mình phải kiểm tra rồi sườn và các bánh còn những thành phần khác á, thì à, các bạn có thể kiểm tra bằng mắt bằng tay ít nhất là chúng ta cũng phải biết qua những cái à, cách kiểm tra một loại là coi bi về bạc đạn thật sự các bạn biết không bạc đạn thì rất là dễ hư chúng ta thay thôi cái bạc đạn trăm mấy hai trăm bạc đạn nào mà cũng đắt tiền cũng khoảng hai trăm mấy ba trăm ngàn cái đi đúng không còn nếu mà con bi thì sao con bi thì hơi khó đấy. tại con bi các bạn tìm không thể nào các bạn biết được là con đó bao nhiêu độ đạn chén đó bao nhiêu độ làm sao các bạn biết làm thái vô không được làm sao tìm đâu ra mà giờ con bi thì nó như chén nó đóng vô đựng mà các bạn muốn lấy ra rất là khó ép vô chưa chắc phải dễ ép vô mà lấy cái đùm mới đi bạn lấy ra bạn ép vô chưa chắc các bạn ép ngay trầm trọng mặt phẳng trong rừng nha thì con bi rất là quan trọng cặp bánh các bạn bật đạn thì như tôi đã nói với các bạn đó là khi chúng ta kiểm tra bật đạn bánh thì hai lỗ tai chúng ta hoàn toàn không có tác dụng gì cả không có dính dáng gì hết chúng ta kiểm tra bằng độ rành trên bàn tay của chúng ta ví dụ như chúng ta kiểm tra kiểm tra bánh trước nha thì vậy chúng ta tốt nhất là chúng ta nắm gần cái bánh là trong à, ngay cổ đây y đông vô tâm quật sườn đúng không chúng ta nắm cứng vào và bảo đảm thắng không bị cọ nha các bạn chúng ta dở lên như thế chúng ta quay ha chúng ta quay thì chúng ta cảm giác bằng cái tay có độ rung lợn cợn gì trong cái bằng cái trong cái à, cảm giác giữa cái tay và cái khung sườn không thì à, nếu mà nghe các bạn nghe rần nhiều quá là cũng sẽ nó đã tiêu rồi vào đạn nó xong nữa kể cả xe người ta có thể là những xe mới người ta mua chạy khoảng chừng 6 tháng 7 tháng đi mà người ta làm biếu cái người chủ người ta xịt nước nhiều quá thì uh, sẽ sửa bạn với những cái mẹo nhỏ như thế Vân chia sẻ với các, à, các anh chị và các bạn Vân nghĩ là nó sẽ giúp các bạn bảo vệ xe các bạn tốt thời gian qua dân à, rất là bận à, có rất nhiều xe để bảo trì cho khách hàng và cũng ráp một vài xe cho khách nên à, không có thời gian để làm mấy video clip cũng à, mong các anh chị và các bạn à, đừng buồn nếu mà chúng ta cái video cái à, chương trình sửa xe đạp à, với Sài Gòn Boy Shop trên YouTube đó nó gián đoạn nhiều quá thì nó không hay thì à, để tiếp tục chương trình và chúng ta sẽ có những đề tài mới nối và thay đổi bộ không khí thì hôm nay Vân sẽ không nói về bạc lạng những cái thành phần của vận xe nữa nhưng mà Vân sẽ nói cái đề tài mới lạ chút xíu à, đó là về xe đạp turin